Chào anh em đây giới thiệu anh em à, con à, Shimano 1080 này con à, Aticat 1080 Đấy, cối nồng dòng ánh Saber thoát cước nó gần 11.000 Đây, anh em xem trong này nó có túi nhá túi bảo vệ máy túi Shimano luôn Đấy. con này tay quay của nó bằng kim loại tay quay bằng kim loại nặng 650 ừ, g bánh Saber thoát cước Đây, thông số của nó à, thoát cước luôn hàng đẹp long lanh cho anh em Còn anh em nào có nhu cầu thì inbox cho mình nhé con này giới thiệu quá nhiều rồi tại cá 10 cân thoải mái không để ý